Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đam mê cá vàng Trước khi bắt đầu clip thì mình tám một tí xíu nha Cũng lâu lắm rồi thì mình không có ra một clip nào, chắc cũng khoảng 2 tuần rồi á Với lại là các tin nhắn trên Facebook và Zalo thì cả tháng nay mình cũng không có trả lời các bạn, mình sorry nha Nhưng mà như vậy nè các bạn à, sắp tới để tối ưu hóa cái chuyện mà thời gian của mình và các bạn nên là team mình đang trong thời gian này đang cố gắng để đưa hết tất cả những cái kiến thức về cách chăm sóc cá vàng lên website để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin mà mình không cần phải tư vấn hầu hết những cái kiến thức cần thiết để nuôi được cá thì mình đã chia sẻ hết rồi à, và mình cũng nuôi cá nhờ vào những kiến thức này nên là trong thời gian chờ đợi website được hoàn thiện á, các bạn có thắc mắc về cá về cách chăm sóc cá rồi à, các bệnh về cá các bạn vui lòng xem trên youtube giùm mình nha thậm chí là các bạn không biết làm gì khi mà chú cá của bạn có dấu hiệu lạ hoặc là bị bệnh á thì mình cũng đã có một cái video clip chia sẻ về cách mà điều những điều cần làm khi mà cá của bạn bị bệnh khi các bạn liên hệ nếu mà là kiến thức chuyên sâu thì mình mình chưa có dịp để chia sẻ thì mình sẽ tư vấn còn đối với những kiến thức mà mình đã chia sẻ rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xem video clip mình mong các bạn thông cảm ok bây giờ thì mình sẽ đi vào phần chính của video ngày hôm nay nha hôm nay thì mình sẽ nói về thức ăn cho cá vàng mình cũng đã có nhiều video chia sẻ về các loại thức ăn như là cá micro nè trứng hấp nè, trùng chỉ các thứ nhưng mà một video clip để tổng hợp các loại thức ăn cá vàng thì mình chưa có nên là hôm nay thì mình sẽ làm một video đầy đủ nhất có thể để chia sẻ với các bạn về thức ăn của cá vàng về ưu điểm và những khuyết điểm của nó nha Hiện giờ thì có khá là nhiều các loại thức ăn cho cá vàng như là cám nè, trùng chỉ nè, rồi các loại bèo tùm lum hết. như vậy thì loại nào ra sẽ là tốt cho cá vàng? Thì mỗi một loại thức ăn á, nó đều có những cái đặc tính và đặc điểm riêng và cá nó cũng thích những cái đặc tính riêng đó. Cũng giống như con người của mình á, mình chỉ ăn chỉ một loại thức ăn hoài thôi mình cảm thấy ngán đúng không? Thì cá nó cũng vậy. Và các bạn có thấy là mỗi khi các bạn cho cá ăn á, bạn rất là thích cái dáng vẻ của nó khi mà nó buông lại thức ăn để mà lấy thức ăn á, như vậy rất là dễ thương đúng không kiểu nó giống như là nó đang nhảy múa vậy á nên là cũng có nhiều bạn khi mà ừ, ừ, tận hưởng cái điều đó nên là sẽ cho cá ăn thì là nhiều nên là mình cũng muốn nhắc lại với các bạn là khi mà các bạn cho cá ăn thì các bạn đừng có để mình bị dễ dàng lung lay bởi cái dáng vẻ dễ thương của nó mà cho nó ăn quá nhiều nha Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ đến một loại thức ăn cực kỳ phổ biến đối với cá vàng đó là cám Thì cái đặc điểm của nó cũng khá là nhận diện đó là hạt nhỏ tròn màu nâu và cái thức ăn à, và nó ừ, đông đặc lại thì được gọi là cám mà thức ăn khô ha Nó là cái nguồn dinh dưỡng cô đặc cần thiết cho cá vàng và được bán bởi các nhà sản xuất lớn, các nhà máy sản xuất lớn à, Và để cải thiện tiêu hóa thì có một số loại cám họ còn để vào bột tỏi để mà cải thiện tiêu hóa cho cá nữa ưu điểm của cái loại kém, á, ưu điểm của cái loại thức ăn mà là kém á, là nó sẽ chứa các vitamin và các chất dinh dưỡng khá là đồng đều cái thứ hai nữa là bởi vì tính chất của nó là khô nên nó rất là dễ bảo quản thứ ba là có một loại nó có một số loại thì nó sẽ chứa nhiều cái lợi khuẩn nên là nó sẽ ít gây khó tiêu cho cá vàng và có một số loại nó sẽ chứa các thành phần các chất làm màu tạo màu nên là nó sẽ làm cho chú cá của bạn sẽ trở nên đẹp hơn màu sắc trở nên sống động hơn À, với lại là, ờ, cái loại thức ăn đó sau khi mà nó dư thừa thì nó sẽ động lại, nên là cái việc mà các bạn vệ sinh hồ cá sau khi cho ăn nó cũng trở nên dễ dàng. Và ngoài cái dạng hạt các bạn thường thấy ra thì cũng có nhiều cái dạng kém khác như là dạng miếng nè, dạng bột để cho cá vàng dễ ăn và cũng như là dễ tiêu hóa. Và một đặc tính nữa của nó đó là nó rất là dễ dàng để mà điều chỉnh lượng thức ăn, các bạn có thể cho nhiều hoặc là cho ít tùy vào cái ừ, bạn quyết định và đặc tính của cá vàng nó được tạo ra với một mục đích đó là cân bằng dinh dưỡng cho cá và phòng chống cái do ờ, cái việc mà chất lượng nước kém có nghĩa là khi mà các bạn cho cá vàng ăn á, là không thể nào tránh khỏi được cái việc mà à, nước của cá bị bẩn nhưng mà khi mà các bạn cho ăn kém á, thì các bạn có thể à, duy trì được cái việc mà duy trì được cái sự dinh dưỡng và cân bằng cho cá vàng nhưng mà cũng không có làm cho nước của cá bị bẩn và một đặc điểm khác của cái loại cám thức ăn khô nữa đó là nó mình rất là dễ vệ sinh và không gây khó tiêu cho cá vàng về nhược điểm của các loại cám á, về nhược điểm của loại thức ăn cám á, thứ nhất là có nhiều loại cám nó chứa nhiều bột mì quá nên là khiến cho cá bị khó tiêu thứ hai đó là nó dễ sinh ra dầu và dễ oxy hóa và các bạn biết là thực phẩm mà đã bị oxy hóa rồi khi mà cho ăn á, thì nó là cái mầm bệnh cho cá thứ ba nữa là cái dạng thức ăn mà dạng bột hoặc là dạng miếng như vậy nè thì nó sẽ dễ tan trong nước nên nó sẽ dễ cái ô nhiễm nước và cái thứ tư là trong mùa lạnh thì à, cái loại kém nó là một loại thức ăn giàu protein nên là nó sẽ dễ gây khó tiêu trong thời tiết lạnh do đó khi mà trời lạnh á, thì các bạn hãy giảm hãy giảm cái lượng thức ăn kém lại cho cá và kém mà à, nó được mở nắp trong một thời gian nhất định thì rất là dễ bị oxy hóa và cá vàng khi mà ăn vào rất là dễ bị bệnh nên là các bạn hãy bảo quản cám thật là tốt sau khi mua về các bạn có thể để nơi khô ráo tránh ánh sáng trực tiếp vào rồi à, đậy điệm lại thật là kỹ à, cũng bởi vì cái lý do mà bảo quản cái thực phẩm à, cho cá vàng á, nên là trong cái sản phẩm của đam mê cá vàng thì mình cũng có bán cái dạng cám là dạng hộp và cái hộp này á, nó rất là chắc chắn luôn và nó sử dụng lại được rất là nhiều lần nên là các bạn cũng có thể mua cái loại hộp này về để mà bảo quản thức ăn cho cá vàng nha Như các bạn cũng biết á, thì cám á, nó có hai loại, nó có hai dạng đó là cám nổi và cám chìm. Thì hôm nay á, bởi vì vô tình là dịch được cái bài viết này nên là mình mới biết được là cái câu chuyện đằng sau cái chuyện cám nổi và cám chìm nó như thế nào luôn các bạn. Đó là sự khác nhau giữa cám nổi và cám chìm thì mình sẽ phân tích sau đây cho các bạn nha về mặt giá trị dinh dưỡng về sự hấp thụ à, thì cả hai loại này đều giống như nhau cả nhưng mà cám nổi và cám chìm nó có những đặc tính riêng dành cho những cái loại cá mình sẽ cùng phân tích với các bạn nha đó là cám thức ăn nổi á, là được tạo ra thích hợp với các bé cá bơi giỏi và có thức năng và có khả năng là bơi cao ví dụ như là uh, subukin nè ví dụ là cái thân hình nó là nó dài nó có khả năng bơi cao bơi giỏi Tuy nhiên, những cái bé mà không có khả năng bơi giỏi như là binh bông hoặc ryukin thì nó vẫn có thể ăn được nhưng mà nó chỉ ăn chậm một tí xíu thôi là do nó bơi, nó bơi chậm á các bạn nên là nó tiếp cận thức ăn hơi bị chậm. Và mình sẽ điểm qua một ít các đặc điểm của cám nổi nha. Đó là cá vàng dễ ăn bởi vì nó nổi nè. Thứ hai nữa đó là thích hợp với các bé mà bơi giỏi, bơi tầm cao. Thứ ba là nó sẽ dễ kiểm soát lượng thức ăn là do nó nổi ở trên nên là các bạn có thể dễ kiểm soát được là bạn đã cho được nhiều hay ít và dễ dọn dẹp thức ăn thừa. Có nghĩa là khi mà à, cá vàng ăn không hết á, thì các bạn thấy là sau 5 phút 10 phút cá vàng ăn không hết thì bạn có thể dễ dàng để mà vớt nó lên lấy một cái vật vớt nó lên thôi rất là dễ vệ sinh Tiếp theo nữa thì đến thức ăn chìm thì có những cái đặc tính như sau là thức ăn chìm thì nó sẽ dành cho những bé cá bơi không có giỏi lắm ví dụ như là pin bông hoặc ryukin á nó kiểu cứ bơi là đà đà đà thì nó thì thì nó sẽ dễ tiếp cận những cái loại thức ăn chìm hơn và có những cái đặc điểm của thức ăn chìm là như sau là Thứ nhất là thích hợp với các bé mà bơi không giỏi có thể tiếp cận khi mà thức ăn đã chìm xuống thì nó đang bơi tà tà nó sẽ đi xuống nó lấy thức ăn ở phía dưới dễ hơn à, nó sẽ mình nhưng mà mình sẽ khó kiểm soát được lượng thức ăn nhất là ở cái hồ mà top view á, các bạn cho nhiều ít nó bị lặn xuống hết rồi nên các bạn rất là khó để mà kiểm soát được cái lượng thức ăn sau khi mà nó chìm xuống tiếp theo nữa là nếu mà hồ mà à, có cái phần đá lát á, thì các bạn cũng rất là khó để mà dọn dẹp cái cái thức ăn nó nó bị à, rơi xuống nó còn thừa lại mà các bạn biết á, là thức ăn mà còn thừa lại nó là một cái mầm bệnh cho các bạn nên là các bạn cũng phải hết sức lưu ý điều này nha nói về các loại cám hiện tại ở trên thị trường mà mình khuyên dùng với các bạn á thì mình cũng đã nhiều dùng qua nhiều loại cám mà mình thấy rằng à, cái thức ăn dành cho cá vàng mà tốt nhất hiện nay á cám á là chỉ có của hãng Hikari thôi à và các bạn biết là cái hãng này nó rất là lớn của Nhật và nó nó đã hoạt động từ rất là lâu rồi mà không chỉ ở Việt Nam nữa và đây là một cái hãng hãng cám lớn ở trên cả thế giới không chỉ Việt Nam mà ở các nước khác à, châu Âu, châu Mỹ rồi rất được nó được sử dụng trên toàn thế giới luôn. Nói chung nó cực kỳ là tốt và nó cũng có nhiều loại nữa à, để phục vụ cho cái nhu cầu của từng bạn. Ví dụ như là bạn muốn tăng màu nè, rồi à, bạn khi mà bạn biết là cái chất tăng màu của dành cho cá á, cái gì mà nó không tự nhiên á thì nó cũng đều có hại nó nó có cái phần hại cho cá thì khi mà các bạn à, không các bạn muốn tăng màu cho cá mà các bạn sử dụng quá nhiều chất á, hoặc là sử dụng không đúng á, thì nó sẽ làm hại cho cá thì đối với cám hikari á, thì các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng bởi vì là họ cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi và sử dụng với một cái lượng rất là thích hợp và rất là an toàn cho cá à, không có gây làm hại tới cái phần nội tạng ở trong cá bởi vì khi mà bạn sử dụng cái chất làm màu cá quá nhiều á làm màu cho cá quá nhiều á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến nội tạng của cá nhưng mà đối với cám hikari thì bạn hoàn toàn có thể tin tưởng nên là đối với mình kém á, thì à, chỉ có Hikari ở hiện nay là tốt nhất nhưng mà cái giá thành của nó thì nó hơi mắc nó khá là cao dành cho các bạn nào mà nuôi số lượng nhiều như mình á, thì thật sự ra mình không có chịu nổi nên là với cái giá kém trung bình á, thì mình thấy là mà ờ, với uh, Micro 80 nè cũng là rất là tốt là tôm boy nè rất là tốt mình cũng đã sử dụng qua hai cái loại cám này rồi tôm boy thì mình dùng không có nhiều hình như là nhưng mà với cám micro 80 á thì nó cũng đã đi với mình được khoảng 3 năm rồi và mình cũng không có thay đổi cái loại cám nữa bởi vì mình cảm thấy là cá năng không có bị ngán nè nó được phát triển một cách toàn diện và nó cũng khá ổn nước sạch nữa nên là mình mình khuyên các bạn nên dùng micro 80 còn đối với các bạn nào mà có kinh tế tốt á, à, thì các bạn có thể dùng Hikari là một cái lựa chọn rất là tốt cho các bạn có rất là nhiều bạn hỏi mình là à, em có 5 con cá nè 10 con cá nè hoặc là cái hồ của em nó rộng như đây như đây nè hoặc là các bạn chụp hình cho mình xong các bạn hỏi mình là um, em nên cho ăn một ngày bao nhiêu lần rồi à, mỗi lần ăn như vậy á, thì là nên cho ăn khoảng bao nhiêu là đủ là vừa nhưng mà mình nói thiệt là mình rất là khó để có thể trả lời cho các bạn tư Ờ, một cách chính xác về câu hỏi đó và đây là cái giải pháp cho các bạn để các bạn có thể đo lường được thức ăn đó là lần đầu cho ăn á, thì uh, các bạn có thể cho ăn với lượng thức ăn là trong vòng 5 phút thì nó có thể cá nó có thể ăn hết được là ok trong sau 5 phút á, nếu mà không hết á, thì bạn vớt ra và ở lần sau á, thì các bạn để ý và các bạn giảm cái lượng thức ăn xuống để cho cá nó không có bị ăn nhiều quá và nó bị sình bụng và nếu mà các bạn cho một lượng thức ăn á, mà nó chỉ một xíu thôi khoảng ờ, khoảng chừng một hai phút là đã hết rồi và cá nó vẫn còn cái cảm giác mình cảm bạn cảm thấy là nó vẫn đi tím thức ăn á thì như vậy thì nó vẫn còn đói thì ở lần sau thì các bạn cho ăn nhiều hơn như vậy thì các bạn có tự tự mình có thể đo lường được các lượng thức ăn và tự nhắm được là mỗi lần như vậy các bạn có thể cho ăn bao nhiêu là vừa và mỗi một ngày á, thì các bạn cho ăn khoảng chừng hai ba lần là ok Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về thức ăn sống à, cho cá vàng giống như là trùng chỉ, trùng huyết nè. Và ở ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều loại như trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, đặc biệt là atemia rất là tốt luôn. Và các bạn thấy là cá vàng nó cực kỳ thích thức ăn sống. Và cái ưu điểm của thức ăn sống á, là nó sẽ làm cho màu con cá của bạn trở nên đẹp hơn, tươi hơn, sống động hơn. Nhất là nó sẽ làm trỗi dậy cái màu nổi, cái màu đỏ trong cá vàng. Ưu điểm thứ hai đó là thức ăn sống có nó có giá trị dinh dưỡng phải là rất tốt và cá nó sẽ mau lớn. Ưu điểm thứ ba đó là nó dễ tiêu, dễ ăn, nói tóm lại là món khoái khẩu của cá vàng. Ưu điểm thứ tư là nó cũng có những cái loại mà kiểu giống như là nó nó làm khô lại á các bạn hoặc là nửa sống nửa khô hoặc là các loại mà gọi là đông lạnh á, thì nó cũng rất là dễ bảo quản. Tuy nhiên với các loại mà à, trùng tươi mà làm khô lại á, thì khi mà thả xuống thì nó sẽ nổi lên à, xong rồi cá nó sẽ đi theo kiểu nhấp nhấp á, à, nhấp nhấp để mà để mà nó ăn cái loại thức ăn um, khô đó thì nó khó để táp được để táp và lấy được cái thức ăn đó nên bạn cũng có nên để ý à, các bạn cũng có thể là ngâm ngâm những cái loại um, cái loại à, thức ăn làm khô đó một một ít một lúc rồi mới cho cá ăn được và nhược điểm của thức ăn sống á, là nó sẽ có một số nhược điểm như sau thứ nhất đó, đó là chất dinh dưỡng sẽ dễ bị mất cân bằng có nghĩa là nó nghiêng về đồ đạm quá nhiều à, nên là bạn cũng nên kết hợp cái loại thức ăn sống với một số các loại khác cho cá vàng để mà nó có thể cân bằng lại được cái sự cái chất dinh dưỡng ở trong cơ thể của cá nếu mà để thức ăn đó thừa có nghĩa là thức ăn sống mà cá vàng ăn thừa thì nó cũng dễ sinh sản những cái loại khác ví dụ như là dung nè nó cũng có hại cho cá rồi thức ăn trùng mà đông lạnh á, thì nó cũng rất là dễ làm bẩn nước nha các bạn nên là các bạn cũng phải chú ý với lại là lúc mà vệ sinh thức ăn thừa nó cũng nó cũng cực kỳ là vất vả luôn nên là các bạn cũng phải chú ý điều này và tiếp theo đó là thức ăn là cây thủy sinh nè bèo rong rêu thì cây thủy sinh bèo là thức là cái loại thức ăn mà được khuyến khích cho cá vàng ăn Việt Nam mình thì cá vàng có thể ăn được những cây gì ta những cây nào mà nó mềm đúng không kiểu lá nó mềm á mình để vô thì cá vàng hầu như là nó quất hết luôn thì mình á thì mình cho hay cho ăn bèo nè bèo tấm nè các loại bèo thì khi mà cá vàng ăn cây thủy sinh á cây bèo á thì nó có thể bổ sung được chất xơ nè vitamin thông qua đường ăn uống và quan trọng hơn quan trọng hơn nha là nó là các loại à, loại cây thủy sinh nè bèo là nó cũng đóng vai trò trong cái việc mà đẩy màu sắc có sắc tố đen của cá lên và làm cho cái sắc tố đen của nó trở nên đậm hơn và đặc điểm của thức ăn là cây thủy sinh và bèo á đầu tiên á là nó rất là giàu chất xơ và có tác dụng tiêu hóa tốt nhất thứ hai nữa là nếu mà cái loại uh, ờ, cây thủy sinh đó nó không có thuốc trừ sâu thì bạn có thể an tâm sử dụng và những cái loại cây thủy sinh bèo á bạn có thể để trong nước uh, sẵn cho cá và Ừ, bạn không có sợ là nó ăn nhiều quá bị khó tiêu gì hết cứ để đó nó thích thì nó ăn thôi và nó cũng có tác dụng làm sạch chất lượng nước nữa và khi mà bạn để một cái, cái uh, ờ, những cái loại cây thủy sinh vào trong hồ thì bạn sẽ cảm thấy là cái hồ của bạn nó tươi hẳn lên nó sinh động hẳn lên đúng không tiếp theo là những cái nhược điểm của cây thủy sinh và bèo đó là thứ nhất là nếu thức ăn thừa không được bỏ đi thì những cái cặn bã nó sẽ làm cho nước bẩn và thứ hai là nếu mà à, cái cây thủy sinh bạn để trong hồ nó không có đủ ánh sáng thì cây đó nó sẽ dễ chết và Số 3 là trong một số trường hợp hiếm hoi, mình nói là lưu ý là hiếm thôi nha, thì sẽ có những con ốc nhỏ nhỏ nhỏ nó sẽ sản sinh trong các cây đó. Và khi mà chất lượng nước không ổn định, nước bẩn quá thì cái cây thủy sinh nó cũng chết luôn và các loại cây thủy sinh và bèo á, nó sẽ không thích hợp làm thực phẩm chính bởi vì nó sẽ không có nguồn nguồn đạm nguồn protein nó chỉ bổ sung cái chất xơ thôi nên nó không có đủ giá trị dinh dưỡng như là thức ăn chính vì vậy bạn nên nghĩ nó là một cái món salad giống như là một cái món chén miệng rau củ giống như của con người mình á và bạn nên kết hợp nó với các loại thức ăn chính như là cám nè hoặc là trùng thì thức ăn tươi thì ok hơn tiếp theo đó là thức ăn tự làm thức ăn tự làm thì mình nghĩ là các bạn có thể làm được rất là nhiều nè đúng không như là hấp trứng nè hấp đậu xanh nè luộc rau nè hấp bí đỏ nè rồi thức ăn ca cao nữa với thực phẩm tự làm á, thì các bạn có thể bỏ vào những cái dưỡng chất à, để cho cá khỏe như là tảo xoắn nè collagen vitamin C thậm chí là ca cao nữa để tạo ra một món ăn ưa thích cho cá vàng nếu bạn không có thời gian thì cách này cũng hay và à, bạn có thể ờ, ngâm thức ăn cho khô nè à, ngâm thức ăn khô cho nó mềm ra rồi trộn với một ít à, một ít những gì mà bạn muốn muốn trộn lên cho cá ví dụ như bạn để vào một ít vitamin C một ít tảo xoắn nè rồi bạn cho một, một ít nước và bạn vo tròn hoặc là làm dẹp ra theo từng miếng từng miếng rồi xong để cho cá vàng ăn là được là ok thôi thì bạn có thể trộn thêm thuốc uh, tiêu hóa là lợi khuẩn để cho tăng tăng cường cái tiêu hóa và hấp thu cho cá vàng bạn có thể trộn một ít vi sinh nè um, vi sinh vi sinh veo mình đang bán chẳng hạn tuy nhiên á, để làm thì bạn cũng phải mất một khoảng thời gian với lại là khi mà các bạn bỏ các chất dinh dưỡng chất chất phụ gia vào á, thì bạn cũng phải lưu ý đến số lượng nha để nhiều quá thì nó cũng nguy hiểm cho cá với lại là thức ăn mình tự làm á, thì bạn cũng biết á, là cái ngày hết hạn của nó nó cũng ngắn hơn nên là bạn nên làm một số lượng ít thôi để để cho nó có thể sử dụng trong một thời gian ít sau khi hết rồi á, thì bạn cũng có thể à, làm lại mình nghĩ là với cái thức ăn mà tự làm á, bạn nên làm trong khoảng vòng hai ba ngày bạn cho nó ăn là được rồi à, đừng có làm nhiều quá với thức ăn tự làm thì mình thấy là cái nào nó cũng ok hết á từ trứng trứng hấp á, thì cá ăn nó cũng mau lớn nhiều khi là vào những mùa mà trùng mắc quá hoặc là không có trùng luôn á thì bạn hấp trứng cho cá ăn cũng có thể thay thế thức ăn tươi nhưng mà cá ăn trứng á, là bạn phải xác định là phải chăm thay nước bởi vì nước nó cực kỳ là mau dơ luôn và cám trộn với lại ca cao ở Nhật thì họ cũng làm nhiều lắm nha ở một cái video chia sẻ về công dụng của ca cao với cá vàng á, thì mình cũng đã có chia sẻ về cách làm thức ăn ca cao à, cá ăn cái loại thức ăn này á, là vừa tốt về mặt dinh dưỡng mà vừa mâu tiêu nữa có điều là làm hơi cực nên là mình không có thời gian á, thì khi mà cá bị khó tiêu hay là bị xù vẫy á, thì mình sẽ vớt ra cho ngâm với nước ca cao luôn cho nó gọn về bí đỏ thì các bạn cũng có thể hấp riêng cho cá nè cá vàng nó cũng khoái ăn bí đỏ lắm luôn nó nó cắn sao mà hả chỉ chừa đúng cái vỏ luôn nhìn nhìn nó thú vị lắm bí đỏ thì bạn có thể cắt ra nè hấp lên rồi xay nhuyễn chung với trứng cũng được cá ăn nó cũng thích mà nhiều chất dinh dưỡng nữa thì về cách làm này thì nó cũng hơi tốn công một tí xíu còn về đậu xanh mà nấu nhuyễn á, cái này mình cũng đã được các anh chị chỉ lại lúc mà mình mới nuôi cá khi mà bị chổng thì nên cho ăn cái này để mà cá nó mau tiêu nhưng mà sau sau này á, thì mình thấy là khi mà cá vàng đang bị khó tiêu á, thì nó ăn cái giống gì vô nó cũng nó cũng phải tốn công tiêu hóa thì lại càng khó tiêu cho cá nữa bởi vì lúc đó mình đang dồn nhiều thức ăn cho nó Vậy nên lúc mà cá bị khó tiêu á, thì bạn nên tách ra cho nó nhịn ăn luôn và ngâm muối là chắc ăn nhất nếu mà nhiều bạn muốn thúc đẩy cái quá trình mà ra phân cho cá thì các bạn cũng có thể dùng men tiêu hóa Yakun nè cái loại men tiêu hóa này nè bởi vì nó có chứa cái lợi khuẩn thúc đẩy tiêu hóa rất là tốt cho cá vàng bạn mua cái đồ bơm về cái dạng mà đồ chích thuốc á xong mà bạn bơm bơm thuốc vô xong rồi bạn bơm à, bạn bơm yakun vô chứ xong rồi bạn bơm nhẹ nhẹ nhẹ cho cá đớp đớp một xíu là nó sẽ tự ra phân liền cũng rất là nhanh luôn á còn đậu xanh nhuyễn nó vẫn là món ăn rất là tốt cho cá nhưng mà cũng giống như những loại thức ăn khác thì mình nên cho ăn xen kẽ vào lúc mà trong lúc cá đang có sức khỏe bình thường thì mình nghĩ là sẽ tốt hơn và ổn hơn ngoài những cái loại thức ăn tổng hợp trên á, thì mình cũng có thể um, gọi là xay rau ra cho cá nè à mình có thể xay rau ra nha xong rồi mình sẽ để vào những cái khay mà mình làm đá các bạn để thành cục cục á xong mình để vào ngăn đá cho nó đóng lại xong rồi mỗi ngày á các bạn có thể để vào để ra cho cá khoảng một hai cục cho cá ăn như vậy thì nó có thể à, hấp thu được cái lượng rau rau mỗi ngày cho cá cũng rất là tốt nữa đây là cũng là một một trong những cái à, cách bảo quản thức ăn à, một trong những cách để mà cho cá ăn rau rất là tốt và các bạn có thể cho tụi nó ăn bông cải xanh nè rồi cải bó xôi hấp lên rồi cho nó ăn nó cũng rất là thích luôn có một số cái loại thực phẩm được chế biến từ những cái loại bột như bạn có thể à, ở bên Nhật đó nha họ có thể nghiền cá khô ra bạn cá khô họ có thể nghiền nghiền nhuyễn ra luôn xong rồi rải cho cá ăn cũng rất là tốt rồi các loại mì nè vụn bánh mì họ cũng có thể nghiền nhuyễn ra và cho cá ăn nó cũng là một cái loại thức ăn cung cấp cái chất uh, chất đạm cho cá và các bạn lưu ý là cá vàng nó có một cái ống tiêu hóa có nghĩa là cái ống tiêu hóa của nó rất là ngắn nên là bạn cần phải giảm lượng thức ăn khi mà cho cá ăn các nguyên liệu thông thường có nghĩa là với những cái nguyên liệu như là ờ, vụn bánh mì nè hoặc là các loại mà cá khô nghiền ra thì khi mà đó là những cái loại nguyên liệu thông thường con người mình sử dụng thì đối khi khi mà các bạn cho cá vàng ăn á, thì các bạn các bạn cho với một cái lượng ít thôi bởi vì cái ống tiêu hóa của nó rất là ngắn nó không có tiêu hóa được nhiều cuối cùng đó là cho ăn rau luộc thì mới nãy mình cũng có chia sẻ thì là à, bên cạnh à, các loại cây thủy sinh và bèo thì cho ăn rau luộc cũng là à, cách để các bạn bổ sung các chất xơ và vào trong cá vàng các bạn nó thích ăn những cái loại rau như bông cải xanh, là cải bó xôi kiểu Nhật và đậu xanh bóc, bóc vỏ, các loại đậu mà bóc vỏ các bạn, các bạn có thể hấp lên cho nó mềm ra rồi cho cá ăn thì nó cũng rất là tốt cho cá. chia sẻ cuối cùng của mình đó là mình thấy rằng các bạn không nên thiên vị một cái loại thức ăn nào cho cá cả ví dụ như là bạn không thể nào bắt nó là chỉ ăn cám không hoặc là không thể nào bắt nó chỉ ăn rau không à, với cá với với thức ăn cho cá mình có thể so sánh với thức ăn của người mình như sau thức ăn khô là các loại chất thức ăn dinh dưỡng hỗn hợp còn thức ăn tươi là các loại thịt cá của mình còn bèo cây thủy sinh là các loại rau thì như các bạn thấy á, mình cần phải cân bằng các thức đó các thức ăn đó để tạo một menu lý tưởng cho cá vàng trong mùa lạnh á, thì cái chức năng tiêu hóa của cá vàng nó sẽ có khuynh hướng suy giảm nên bạn cần phải giảm cái lượng thức ăn vào các mùa đó và mình nghĩ rằng á, có rất là nhiều loại thức ăn nhưng mà bạn có thể lựa chọn tùy vào mục đích của mình ví dụ như là rau và chất xơ là để chống táo bón và chống khó tiêu cho cá vàng và trùng chỉ thì nó sẽ có chất dinh dưỡng cao và thích hợp để mà thúc cá nhỏ mình biết cái nha có nhiều bạn và có nhiều trại họ sẽ có một cái kế hoạch cho cá ăn như sau à, khi mà cá cá mà còn nhỏ á, họ những chú cá đã có thể ăn được cám rồi á nhưng mà ở ờ, các bạn đó muốn thúc cho cá nó lớn tới một cái size nhất định thì người ta sẽ cho ăn trùng chỉ à, cho ăn trùng hoặc là thức ăn tươi sống rồi um, sao ta à, hấp thiệt là nhiều để mà đảm bảo để mà có thể à, thúc cho cá tới một cái size nhất định khi mà cá chú cá đó đã tới một cái size nhất định rồi á thì họ sẽ chuyển qua cho ăn cám để có thể cân bằng được cái chất dinh dưỡng trong cá và có thể à, bảo quản được cái lượng nước và cũng có thể giữ được cái size đó luôn nên là họ sẽ chuyển qua họ sẽ cho ăn cám nhiều hơn và có đôi lúc họ vẫn sẽ cho ăn trùng và à, rau cung cấp rau thì vẫn là cái điều tiên quyết rồi ha nhưng mà như vậy á, với một cái kế hoạch như vậy thì họ có thể có một cái cái giữ được cái sự nhiệt huyết trong cái việc mà chăm cá hoặc có thể quản lý được cái nguồn thức ăn rất là tốt video tới đây thì mình cũng thấy là nó khá là dài rồi đó hình như là đây là cái video dài nhất trong các kể cái video mà mình đã chia sẻ mình mong rằng cái video này nó sẽ đủ chất lượng để cung cấp cho các bạn những cái thông tin thật là đúng những cái kiến thức thật là đúng à, để cho các bạn có một cái sự quản lý thức ăn cho cá thiệt là đúng và à, các bạn có thể uyển chuyển thay đổi thức ăn cho cá tùy theo các nhu cầu của mình nha cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại bye bye